da ép sôm da ép sôm thì quý khách đã biết là nó bền nó bền và nó đẹp như thế nào rồi da ép sôm là được hãng LV sử dụng rất là nhiều rất là nhiều da này và mặt bên trong thì đang cũng sử dụng bằng da ép sôm luôn và các mặt bên trong cũng vậy thì đang cũng sử dụng bằng da ép sôm và đi kèm với một mặt trong cái ngăn giữa ra là một loại vải rất là bền và vải này rất là đẹp để phù hợp tạo cho cái ví này trở nên mềm mại hơn thay vì nếu như chúng ta dùng luôn da Epson ở dưới đây thì cái ví sẽ đến cứng vì vậy Kỳ đang chọn một cái chất liệu vải cực kỳ tốt chuyên dụng dành cho sử dụng ví cao cấp nhìn qua camera ống kính thì chắc chắn là sẽ thấy rất hoàn hảo rồi nhưng mà sản phẩm của Kỳ Lăng nó có một cái gọi là nhược điểm là khi lên hình ảnh không đẹp bằng thực tế